trời wow. ôi con con ờ, ghé thăm bà kéo áo xuống đi bà dạ không có con uh, cháu thôi biết hoàn cảnh của bà sáu đó mà ghé thăm bà ừ. dạ trời ơi mày ở đâu con ngoài cần thơ đó bà ừ. dạ gần chợ hai mươi không ở gần ai bà gần hai mươi á chợ hai mươi á ờ đúng rồi gần đó đó gần đó mày biết gánh cầu không dạ không dạ hạnh rồi đó dạ không rồi dạ. bà năm nay là bao nhiêu tuổi rồi hả bà 85 rồi 85 rồi hả ờ mà mấy ông mà giấy ta thuộc hết ba năm còn có 82 dạ người ta bỏ mẹ nó mình nâng cái nâng bà mà đâu có sợ đến chán gì đâu dạ rồi thôi bỏ luôn rồi con cái rồi của bà đâu trời ơi đứa con nào cũng đỡ nó không có miếng đâu rồi ở mình nên vậy đó hả mình nên người, người lết la rồi mà ăn rồi khi nào mà bằng được bằng không được là nhịn đói dạ chứ ai đâu mà ghé thăm bà rồi gửi cho bà chút uh, quà trời ơi mày ở Cần Thơ mà ở gần lộ 20 hả dạ à, Liêm ơi ginh đồ vô dùm ờ, anh hay Liêm mày tên gì vậy con tên Phước Phước hả <laughs> dạ dạ ừ. đây à. để uh, Gạ... À, ờ, để gạo dưới cũng được nữa để gạo dưới đi à, dạ có một cái chị kia mở ra đi liêm có một cái chị kia chị ờ, biết hoàn cảnh của bà đó dạ nhờ con ghé lại ờ, hỗ trợ cho bà xem có giúp được gì đó là giúp à, có mua cho bà cháo nè rồi uh, à, cầm máy quay giùm anh đi đây con con kẹp cái mic ra đây nha cho cho bà sáu nha để yeah. Dạ. nói chuyện cho bà cháu mình nói chuyện cho dễ nói chuyện yeah. Dạ. rồi cái micro thôi nè có mua cháo cá mồi nước tương nước mắm ơi mua vậy đã à chút nữa đi rồi, rồi cho tiền bà uống thuốc <laughs> ăn uống gì nổi mà cứ dám ở đó gì uống nè mẹ ơi <laughs> đây cá mồi luôn có uh, cà phê sữa với uh, ngũ cốc nè ừ Ờ, có uống được không được được im ha ừ. <laughs> im cà phê sữa bà có đi tới lui được không á bà sáu không mà lết không à lết lết không à hả à. rồi cơm nước ở đây là tự mình nấu luôn ha sao bà sáu nấu luôn rồi nấu hơn nữa luôn à rồi dạ rồi cái ờ, gấm miệng vô đó ờ à. ở trong đây là cái gì bà, bà sáu cái đó hả dạ mùng mơ ờ, mờ ờ, gối gối à, ở ờ, trong buồn hả có cái gì hết trơn trời ờ. giống như ừ. cái ngôi nhà quan vậy hả trong buồn với hài à, củi đuốc gì ờ. không à không có, có gì trong đây chứ không có gì hết trơn ờ phải tao có đồ tao giấu <laughs> không được rồi không có món gì mé ngoài đây là nước nôi là mình xài uh, sao bà nước ở bên thầy giáo hải vợ chồng nó lo mấy năm nay lâu lắm rồi nó cho nước à nước là người ta có cái ống đây người ta bơm cho bà đó hả ừ bên thầy hải đó à nhưng mở mở cái ống này ra rồi bơm cho bà xài à. wow. bên thầy hải vợ chồng nó làm thuốc lên mà bà ơi ừ. ừ. Trời ơi Rồi lúc đó giờ bà không có gia đình đồ luôn sao? Có gia đình ở Sài Gòn á Không ý con nói là chồng con gì á Ừ rồi cái không con ông con cái bà biểu tôi đi ổng không chịu tôi ổng thấy còn nghiệp tôi rồi ổng không chịu tôi à. rồi tôi thấy ba lần nhằng quá có lòng ở lòng thôi tôi ráng tôi trốn tôi đi về đây à, tức là do mình sanh sanh sanh không được không có con ừ ba không chịu ba biểu cứ khăn con à, khác tức là ly ly dị bao nhiêu năm rồi nhiều lắm rồi không biết nhiêu nữa rồi ờ, rồi tới chừng nghe lại là gánh con ba không có đứa nào của con chứ dai á rồi chồng bà có đi kiếm bà không chồng đi kiếm gì Trời, nó khóc luôn đâu. nói cảm động khóc luôn vậy biết đâu không kiếm hồi đó tôi gặp ổng ở sài gòn ổng không có gì đây dạ hồi đó khổ mà nó ừ, còn lính giá rồi giật khổ lắm tội nghiệp ổng thương tôi dữ lắm mà cái bà tức là mẹ chồng thấy không có con rồi à. kêu ờ, ông thôi bà à. rồi thấy gì ông không chịu thôi rồi bà thấy gì hơi buồn cũng tuổi rồi bỏ về đây luôn ừ bỏ đi là ông không hay nữa tới không hay luôn là mấy chục năm rồi đó hả ừ rồi lúc đi là còn thợ gái hay sao bao nhiêu tuổi có khoảng ba chục không ừ có đó Trời, tính ra gần chục năm rồi đó hả ừ, rồi về đây tôi ở với có ông già nữa rồi ông già bắt rồi không còn ai chứ có bốn chị em anh em à mất cái gì cũng chơi con của anh thôi rồi bà có mấy được mấy chị em bốn chị em mà bốn mất hết trơn bốn chị em mà mất hết ba rồi còn có tôi à ờ à, tức là giờ còn mình nên đơn, đơn độc gì đó hả ừ. cái nhà của mình ở đây là nhà nhà do... như, như chính phủ cho mà cái thằng ừ. nó cất dột hết trơn rồi chú ơi dạ. mua xuống là không có chỗ ngồi không nằm nữa còn ông thầy giáo ông mới che này cho tao ngủ nè giọt mưa hết trơn rồi rồi giáo... bà dạ. sinh hoạt là chỉ có lớp đi ra xuống không không á hả ừ. thầy giáo hải bên đây là không lo không ờ, che đó đó à, cũng nhờ cái thầy giáo kế bên đó hả bà ờ, ừ không con cái gì hết giờ sống vậy mình nên mình có tiền ha thì con cháu ở đâu nó cũng lợi hết còn không dạ. tiền con cháu nó không có lợi đâu dạ vậy là con cháu bà có ghé thăm bà thường xuyên không nó ở gạch giá lâu lắm mới gì dạ. làm mà tôi điện nó thì nó gì mà nó không điện tôi không điện thôi mình già rồi đau ừ. điện nó không có tiền rồi nó lên xuống bán công nó thôi để chừng nào chết nó cho nó hay rồi nó xuống nó cho không được thôi thôi vậy thôi tôi dặn mấy đứa nó vậy đó yeah. Dạ. Chứ nghèo nó nghèo nó đi mà coi đất cát ông nhà ông nội nó ở đây nè nó không được ông nội nó cho nó bốn hai đứa con trai bốn dạ. không yeah. thằng hai không chứ ngoại ăn hết trơn rồi tắm rửa vệ sinh đồ là mình vệ sinh ở đâu rồi ờ, mình tắm thì chắc gần trước tắm đại hả ừ, bà thì trước cổ áo bộ đồ tắm rồi chứ ờ, vệ sinh thì trên con thấy có cái bô bên đó đó hả ừ. là xong rồi mình ghém xong mình đổ ừ thấy cái dốc đó cao quá rồi sao bà lên được bà sao không có tao không có đi mượn người ta đi ờ khổ buồn lắm mẹ ơi nhớ lại buồn lắm mấy chục năm rồi tự nhiên người ta ở chảnh sài gòn luôn đi tự nhiên đâu bỏ chồng rồi chạy về đây rồi chi cho buồn không buồn gì vậy chứ ở gì được mà ở ở, ở không mẹ chồng gì. khó quá hả à, bị ba khó rồi ba ra vô ra vô cằn nhằn hoài hả không có con cái gì phải không ừ mít lòng thôi kệ bà rồi về sau bà bà có nghe ông nói là có chồng không ủa anh có vợ không có nghe nói có vợ mà không biết có con không mà không nghe dạ. nói không có hỏi không ai làm gì làm vậy chắc cũng nhớ ha à. Ờ. rồi bà ở đây bà thường bà bệnh hay sao bệnh gì bệnh gì uống thuốc nhức mỏi gì tôi bệnh ờ, nó không có bệnh gì để nói tôi nghe tôi té bên cái nhà bệnh đó đó tôi à. đi ờ. qua tôi mua đồ bà bước xuống được không không có đi được hả không không được à vậy là ngồi vậy là nếu mà xuống là phải lết xuống không hả ừ tôi qua đó đó tôi mua đồ rồi tôi đi ra mặt trời à. đói đi rồi tôi bước cái nấc ra nấc lầu ờ. nấc à. tan lan xuống đó dạ bước nó hụt nó chật giò mà nó lăn tôi tới dưới đất á vậy từ lúc bữa lúc té đó tới giờ là không còn đi được nữa luôn ừ nó, nó cái đùi này là một cục lòi ra vậy dạ có một dạ. bên nè nằm nghiêng có một bên nè rồi ờ, cái tay này nó lòi cái xương này nè nó tôi gờ sao mà nó nó u ra cái tôi mới đè về tôi bóp lên bóp rồi từ từ nó đỡ lên vậy hả bóp như vậy rồi nó sụp vô đó à. chứ không thôi nó lòi ra rồi Trời. Ừ. À, ở đây ờ, nhà nước được có hỗ trợ bà người già tháng được uh, nhiêu không trời ơi để tôi nói chú nghe cái thằng ở đây là nó làm sơ xịa ấp gì đó không biết dạ. cái nó bằng tôi có giấy cao tuổi 80 mươi dạ. dạ. đang lãnh tiền dạ bây giờ 81 rồi không có ông cắt nó, nó đưa cái cái ờ, cái tên tuổi đó không à cái nó nói ờ, chỗ rồi bà làm chứ tôi không biết nói vậy nó đánh ăn hết gửi nó thừa tôi làm sổ mà tôi làm sổ gì được đâu mà làm nói, tôi ờ, làm cái tên tuổi bà vậy rồi bà làm sổ đi trời đất ơi tao có biểu mình Vậy tháng không được hỗ trợ gì luôn một năm mấy rồi không có qua năm nay nữa là hơn năm năm rồi do là mình không có hộ khẩu đồ á hả có hộ khẩu mà có cái bên nó làm cái cái sổ mà oh. cao tuổi rồi có cái bản ngân hàng dạ rồi nó đưa mình chân đó à không có cái sổ lãnh tiền oh. Sổ rồi không tiền. có ai lại phát gì luôn rồi lâu lâu uh, bên uh, cái sổ lãnh chỉ... tiền nó lấy nó không có đưa à mà không đưa cũng không phát luôn ai đâu phát cho ai phát cho nó cho phát cho tôi sao ý con nói thì đó là bà không có được nhận gì hết ừ. lâu lâu chỉ có rồi có nhận gạo đồ đạc đồ có. từ thiện đồ không có cái đó là của bên mạnh thường quân người ta ghé người ta thăm như con vậy hay là làm sao ờ có vậy có rồi à. Ờ. tết năm nay ở xã cho không có cho cho được ờ, có phần quà ừ. rồi bên ờ, bên gì đến nay nè bên hiện nay cho được chục ký gạo đó thôi à dạ yeah gạo thì con nghĩ ở đây chắc bà ăn cũng không có hết ờ, phải không một tháng làm gì 10 kg hết ăn ít mà con có mua cháo cho bà nữa đó mua cháo thịt bằm ờ ừ, thôi đừng mua cháo ăn đau ốm mà ăn không được rồi đề gỡ ờ. ăn ờ. cho ăn gì. mình ăn được cái gì sữa mình uống được sữa gì ngoài sữa bịch này hả ừ. à có gì đẹp khác đi con xuống con mua mấy hộp sữa ensure rồi cho bà để bà uống ừ. uống sữa được phải không ừ. sữa người già cho nó ờ, khỏe sữa đó đó à sữa này là sữa bịch dạng sữa bịch sữa kia nó ngon hơn luôn sao à, sữa ngon hơn nhưng mà pha nha à. phải phải có cái bình thủy à, có ấm nước nè mình pha cho nó ấm rồi mình uống nó mới tốt cho sức khỏe ừ. nó nói ai cho gì tôi uống nó nói <laughs> mà cho cháu gì uống đấy hả ừ. mà cháu ăn không được ờ à, vậy đó hả ừ. tại con nghĩ mấy người già lớn tuổi lần đầu con cũng mới gặp bà đó con ừ. mới uh, mua cháo à đây chắc cây gậy để đi mình ờ, dạ lết lết chống hả không phải nó để đuổi gà đó <laughs> đuổi gà ừ, thì chắc đóng nó đổ vàng đó đuổi nó không đi mấy gà bà nuôi hai nuôi Trời bên thầy hải này với bên bên kia à của bên kia nuôi rồi điện ở đây là bên bên bên thầy hải câu cho bà luôn không bên này nó câu ơn à, câu ơn câu vậy là tháng đóng tiền gì không trời ơi đóng trăm mấy không đó ủa trăm mấy rồi giờ mình không có thu nhập người già rồi tiền đâu đóng thì bởi vậy nó bữa hổm tôi hôm trước tôi đau quá trời rồi tiền đã cho đó nhập à. nhập lại lận mua thuốc uống năm chục trăm nhập nhập thuốc lại. ở đây mình mua chắc mình cũng gửi người ta quá chứ bà đâu có đi đâu được đâu ừ, gửi cái ờ, tôi đương với cơm ăn giấc chiều vậy nè mới à. múc nửa muỗng cơm à. không ở ngoài lộ người ta kêu không có múc, gì múc nửa muỗng cơm hả hậu về cái nó hỏi vô hỏi tôi cái tôi ngân cái hỏi bà thiếu tiền điện phải không tôi nói ừ dạ đi dạ dạ cấp cái cụp hết ăn uống vậy tối đuôi thôi rồi tôi kêu trời với vọng cái ừ, bên đây nè dạ nói uh, với mấy ông kia cho tiền cái rồi mới đóng à. đóng lại cho nó cái rồi nó mới trở lại nó bóp lên nó uh, mở điện lại nữa dạ em coi coi bữa nay bạn ăn cơm với cái gì à. chiên đừng nói chiên hộp vịt hộp gà ăn nha thấy có đây cái chảo nè cá hơn hộp gà hộp vịt không có thấy còn gì chứ vậy à. con xin phép bà nha con ừ. về nha rồi dạ. à. có gì uh... À, nữa con ghé lại con thăm bà sau ừ. giờ trước khi về á con cũng không có gì nhiều con uh, gửi bà chút ít tiền nha để bà mua dạ. thuốc mua thuốc men gì đó rồi mình uống đây con gửi bà 500 ngàn nè này ba trăm cảm ơn chú chú ơi dạ này 500 bỏ cất đó mà mua thuốc rồi nha trang ừ. Dạ. chảy nha bà sáu ừ, rồi có dịp nữa con ghé con thăm bà xuống chơi nha xuống thăm dạ nha. lâu lâu ghé thăm bà nha ừ để nhớ con tên gì không nói chuyện hồi con tên phước ừ phước phước <laughs> vậy nha ừ giữ gìn sức khỏe nha bà sáu ừ vậy dạ, một lần nữa phước à, cũng uh, uh, hẹn gặp lại cô chú cô chú anh chị ở clip sau nếu mà có dịp có duyên thì phước đi ngang đây sẽ ghé thăm bà thì chắc có lẽ là hàng tháng đều Phước đều ghé thăm để hỗ rồi chào bà nha bye bye và hẹn gặp lại bye bye ừ. nha bà ừ, đừng khóc nữa nha bye bye dạ hai lại tôi tôi mừng chết về cái tôi buồn